hệ sinh thái VN Edu, mến chào quý thầy cô đến với video hướng dẫn tạo khóa học. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn đăng nhập bằng tài khoản VN Edu. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp.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 thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc khóa học, thiết lập ngày đăng ký và kết thúc đăng ký, nhập nội quy lớp học trực tuyến, lưu lại cấu hình khóa học, chọn tab đề cương, thêm mới, nhập tên môn học, thêm mới chương mục, thêm tên chương mục thành công, chọn phòng học online, thêm mới học liệu để tải lên, hoặc lấy từ kho dữ liệu, các dạng học liệu cho khóa học. Cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Để được hướng dẫn chi tiết, kính mời quý thầy cô xem các video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.